Chào mừng mọi người đã đến với bài học đầu tiên trong khóa học về SEO căn bản dành cho người mới bắt đầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm căn bản nhất về SEO đó là SEO là gì? SEO là viết tắt cụm từ Search Engine Optimization có nghĩa là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm là một kỹ thuật marketing mà nó tập trung vào việc giúp doanh nghiệp của bạn tối ưu các kết quả tìm kiếm trên Google. Hiểu một cách đơn giản, ví dụ bạn là một người kinh doanh mỹ phẩm mà cụ thể thì là bán son, còn mình thì là một khách hàng đang có nhu cầu mua son thì khi mà mình lên Google và search nơi bán son uy tín nhất mà top kết quả tìm kiếm là các bài viết hoặc là sản phẩm liên quan đến cửa hàng của bạn thì đó là bạn đã thực hiện SEO một cách hiệu quả. Nếu ví von SEO như là một chiếc bánh 3 tầng thì tầng đầu tiên đế bánh cũng là phần nền tảng nhất, đó là nghiên cứu từ khóa. Tầng này thì có nghĩa vụ chiến lược là nền tảng để bạn thực hiện các phần tiếp theo. Tầng giữa là onsite và tầng cuối cùng là offsite. Hiển nhiên rằng khi mà bạn muốn có một chiếc bánh đẹp thì bạn phải thực hiện từng phần một cách hoàn thiện trước khi mà tới bước kế tiếp và mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện các bước này ở các bài học sau. Còn bây giờ thì hãy tới bài học kế tiếp để tìm hiểu về những lợi ích mà SEO mang lại cho doanh nghiệp của bạn.